<laughs> hồi nãy lúc đầu chụp hình chung á mọi người thấy hình thumbnail linh để là chụp cho cái lúc này à, dạ. trời em đến em học hả <laughs> chị ở đây lâu rồi hồi trước chị dạ, cũng học ở trường này luôn à, đúng rồi <laughs> để chị nói cái đoạn này cái thì um, hồi nãy linh uh, vào đây linh uh, chụp hình với lại linh muốn chụp hình với cái nhóm này thì ông đó ổng lôi linh vào luôn cho nên mọi người khi thấy cái hình thumbnail á thì sẽ thấy là linh uh, đứng chung vào với cái nhóm này đây bây giờ họ đi rồi Hey <laughs> chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Fly của Linh Linh đang đứng ở trên một cái họ lễ hội ờ, Dickens Thì uh, nếu mọi người theo dõi cái clip là đi xe điện xe, xe lửa và cái lễ hội Dickens ở ờ, Deventer thành phố một cái thành phố ờ, khác cái thành phố Linh ở thì uh, mọi người xem phần 1 rồi đó thì đây là tiếp tục phần 2 của Linh nếu mọi người thích thì hãy like subscribe và share cho Linh nhé uh, và bây giờ mọi người tiếp tục theo dõi cái hành trình của uh, Dickens của Linh đó nha đây là cái chỗ nướng hạt dẻ nè giống như cái uh, cái cái cái cái gì nè cái uh, bắp nổ bên Việt Nam mình nó làm cóm đó cả nhà thật dễ rồi trời ơi thôi bây giờ phải kiếm cái chỗ rút tiền thôi cả nhà ơi tại mấy cái này linh thích ăn lắm họ bán uh, khoai tây khoai tây nướng người ta đang ăn khoai tây nướng với lại mấy cái gỏi của Hà Lan á ồ oh. Dit is niks meer in, hè? Nee. Ja, ja, ja. Wapperen. Ja. Nhìn ngon quá đi. Nhìn ngon, ấm nữa. Đứng cài ké một tí. Oh, voorzichtig. Thôi bây giờ đi kiếm tiền cả nhà ơi. Thank you. Wow, cái anh cũng cao Vinh Chắc cũng 2 mét Coi anh cao kinh khủng không Mấy cái người đi kế bên là 1 mét 70 mấy, 80, à, 80 rồi đó Mà anh còn cao như vậy nữa là anh cao lắm Thank you. cái đậy bán gì nữa đây đây bán cà phê sô cô la ở đây có cái khác nữa ở đây có một cái máy gì đã giặt đồ á cái nhà máy giặt đồ của cũ cái nhà đây nha đây máy giặt đồ ép đồ kiểu cũ củi quần áo nè cả nhà đó cô đó đang giặt đồ đây Ja, jetzt geht's los. Nee, maar met, met stilstaan wordt er niet gewassen, hè? Uh -huh. was brengen zo meteen. They're bringing the laundry over there. Ah. Ik de was zo meteen. Met top, met diep? Ja. Wow, có thằng chốt nữa kìa. À. Nou, dat vindt moeder vaak wel heel goed. Wow, trong đây có bán đồ đẹp quá các Hòa ơi Wow, thích quá đi Nhưng mà nếu mình bây giờ rất là đông Họ phải ờ, để từng người từng nhóm vào đó mình bây giờ mình vào trong đó mình mình quay cái clip đó thì mình cũng hơi ngại nhớ cả nhà không quay show cho các nhà coi thôi nha bây giờ thì mình đi tiếp cả nhà nếu mà linh đang đi như vậy nè cả nhà có thích cái máy rút tiền nó atm á thì làm ơn chỉ cho linh đi tại còn bây giờ còn rất là nhiều món đồ linh muốn ăn thử và linh muốn mua nữa nhưng mà à, nếu như clip kia mọi người xem á, thì biết là linh à, không còn tiền nữa linh chỉ có đem 5 euro thôi thôi và linh sẽ ăn và uống hết rồi mọi người xem clip kia thì à, à, sẽ biết là linh à, ăn bánh mì nè và uống rượu nóng nữa cả nhà à, thắc mắc rượu nóng thì như thế nào thì mọi người nhớ đến đó và à, nhớ xem clip phần 1 của linh nha ở đây họ đang bán quần áo áo, trang nè không rẻ luôn nha cả nhà có một lần linh đi ở um, cái cái cái rừng đen và linh mua quần áo hóa trang cho con linh nó nó mặc đúng một lần thôi 125 euro kinh khủng thiệt và nó bây giờ nó treo ở trong tủ á tại vì xong rồi thì nó lớn là nó lớn nhanh quá và nó không mặc nữa thì họ đã rượu này cái nhà nó họ đang nấu rượu nóng đó cam này họ nhét những cái um, hoa đinh hương vào và như clip kia mọi người biết là um, bình thường mấy cái shop này họ cũng mặc đồ bình thường giống như là đồ đời thường của mình để ờ, mua bán thôi nhưng mà hôm nay thì là ngày lễ ở ờ, Dickens cho nên họ sẽ mặc đồ uh, gọi là đồ cổ trang đúng không đồ hóa trang để họ uh, tái hiện lại khung cảnh cũ có nhiều cái thích quá đi trời ơi họ đang bán thịt heo quay nè thịt heo quay nè đến giờ lên phải đi quay lại lên để cho mọi người coi nha oh dạ sorry đó hay họ bán và họ cắt thịt đó cả nhà nhìn ngon quá trời nhìn ngon cái tiền kom je hand tekort. Ja, lach is 10 euro. <laughs> Oké, 50. Mình thấy bên kia họ cũng bán Ik cái hem Được. Cho đi. Bắt cái mà ăn bọt Kijk, zijn niks, ik zou hem aanpakken. phần chết nè sợ chưa bên đây là bánh đây bánh à, bánh bá phồ bánh này cũng là đặc biệt của Hà Lan đó cả nhà ăn giống như bánh kẹo của Việt Nam mình á nhưng mà ăn tới là tất tất cả các loại mức họ bán à, bốn đồng rưỡi một cái Kunnen wij pinnen of moeten contant? Ik ben 61 Pinnen? Ja, kan. Eén moet warm kersen. Eén moet warm kersen. Joke! Merry Christmas! Ja, cái thằng nhóc đó nữa. Đây là cái nhà thờ lớn ở trung tâm của Dimmington ở đây khi mà mùa hè thì họ có những cái lễ hội mà ờ, gọi là những cái lễ ờ, đại nhạc hội á nhưng mà vào mùa đông thì là họ có những cái lễ mà rất là truyền thống tại vì mùa hè thì thường người ta đi chơi nhiều hơn người ta đi ra ngoài hoặc là người ta đi nước ngoài còn hiện tại thì à, mọi người không có à, đi ra ngoài nhiều họ muốn cuốn hút những người à, du khách thì họ phải tổ chức những cái lễ như vậy và mọi người tưởng tượng rồi đó một trăm mấy chục ngàn người để tới cái lễ này đây là bánh mì bán ngoài đây trời ơi có bánh olive nữa cả nhà ơi bây giờ đi một vòng tại vì mấy cái trung tâm như vậy á, thì đi một chút xíu sẽ có cái chỗ rút tiền thôi nhưng mà linh lâu quá rồi không có lại thành phố này thì cũng không nhớ vì nhiều cả rồi con nít hồi xưa này dễ thương không à con lên và còn nhỏ là sẽ mua mấy cái đồ như vậy cho nó mặc ờ mấy con gấu nó cưng quá đi Wow, ở đây có nhiều người bắt đầu lát hổ kìa Oh ja, ja, ja, troppe. Wow. Ja, je maakt maar. Oh, je bent Ja, ja. Ja, mà chụp cho một tấm. đây là những cái tượng giả mà người thờ đã thấy ờ, vào những cái cái khi mà người đi qua những cái nước châu Âu thì mọi người đã thấy những cái tượng này rồi và ở Việt Nam mình hiện giờ thì cũng có nhiều rồi đó cả nhà toll, ne? <laughs> Làm cô chuột dạ <laughs> Bây giờ, giờ mình muốn đi tiếp đó vậy Instinct, Yeah. <laughs> Ừm. cả nhà ơi hên quá cái chỗ mà bán bánh mì thịt hồi nãy linh quay á à, được trả bằng thẻ tại vì mình đi vòng cái chỗ này nè là không có chỗ rút tiền nha cả nhà mình phải đi ra ngoài và mình phải sắp hàng lại nữa thì chắc chết luôn á nhưng mà linh đã mua được cái bánh này 5 euro nhỏ xíu thôi mất đó cả nhà thì mình mua nếu mà mua mua cái bánh lớn là 8 euro rưỡi mà linh ăn đâu có hết đâu linh cái này là gọi là muốn ăn thèm ăn á chứ không phải là đói nha cả nhà tại vì á mình đói thì một chút xíu thôi nhưng mà sẽ nhịn được nhưng mà cái này là thấy người ta bán thèm ăn quá đi cho nên phải mua họ có nhét cả chua lên nữa cho nên ăn cũng ngon lắm bán đắt ghê á linh muốn mua hạt dẻ nướng nhưng mà linh không mua được rồi tại vì chỗ đó linh có hỏi thì họ nói là phải trả bằng tiền mặt mà tiền mặt thì linh hết rồi linh không còn tiền nữa cho nên à, ăn đỡ cái này xong rồi đi ra cả nhà ơi chào cả nhà và tạm biệt cả nhà đã xem clip của linh à, linh kết thúc cái clip mà đi lại à, cái chỗ Dickens ở đây Deventer đó cả nhà thì uh, mọi người có thấy thú vị hay không linh thì rất là thích không khí này dù là chờ đợi <laughs> rất là lâu trên mà mình xếp hàng nhưng mà khi mà đi vào rồi thì ờ, mình hòa vào cái không khí của họ đó thì mình thấy rất là vui à, linh chúc cả nhà một ngày thật là vui nhé và nếu cả nhà thích like thì hãy like share và subscribe cho linh cảm ơn cả nhà rất là nhiều bye bye hẹn gặp lại clip sau